Với chỉ thị 20, Hà Nội sẽ là trại tù, công an là cai ngục và người dân là phạm nhân. Đó là tâm tư bị dồn nén thành chất vấn, mang tính phản kháng công khai của nhiều người dân và hộ dân, kể cả một số cơ quan trung ương trên địa bàn nội đô, khi nghe phổ biến chỉ thị 20 từ Ủy ban Nhân dân thành phố. Truyền thông trong nước cho hay chỉ thị nói trên giao cho công an cấp giấy đi đường được đưa ra do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh ký ngày 3 tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phân 3 vùng phòng chống dịch COVID-19 thực hiện từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 đến 6 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021. Một trong các quan ngại lớn nhất hiện nay được truyền thông trong nước nêu là việc người dân và doanh nghiệp bồn chồn và lo lắng về những hướng dẫn tù mù đối với việc xin và cấp giấy đi đường tại ba vùng đỏ, vàng, xanh khác nhau. Giãn cách xã hội kiểu này hầu như đang biến người dân thủ đô thành phạm nhân, biến các cấp thành phố, các quận huyện thành những trại tù khổng lồ, còn lực lượng công an ở các cấp trở thành những cai ngục, nói chữ là các quản giáo chuyên nghiệp ngay lập tức dễ dàng nhận ra không chỉ chính trị là thống soái như suốt từ đầu mùa chống dịch đến nay, giờ đây nếu chấp nhận chỉ thị 20 thì công an trị sẽ là xu hướng kế tiếp, bất chấp mọi hệ lụy như chúng ta chứng kiến từ làn sóng thứ tư đang diễn ra. Cũng trong ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phối hợp với công an thành phố trong triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện cho người đủ điều kiện tham gia giao thông qua mã QR cuối. Văn bản trên thông báo tiếp các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực và sau đó cán bộ xã, phường, thị trấn duyệt hoặc từ chối thông báo bằng email và sau đó cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt đóng dấu cho tổ chức doanh nghiệp cá nhân. Rõ ràng chỉ thị chồng chỉ thị, văn bản chồng văn bản, người dân như chất chắc đi vào rừng xanh chẳng biết đâu mà lạnh. Sau 2 năm nhìn lại, trong phạm vi nước ta, con virus Vũ Hán đã gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân, mất mát về sinh mạng và đau thương ngày càng chồng chất đau thương. Cục diện nghiêm trọng là vậy, Thế nhưng, không hiểu sao cho đến nay, Quốc hội chưa một lần xem xét các văn bản có dấu hiệu vi phạm hiến pháp và pháp luật hay không. Ba chỉ thị số 15, 16 và 19 của Thủ tướng đều không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Nay liệu một mình ông Chủ tịch thành phố có thể đi đến cái quyết định chống dịch COVID-19 vô tiền khoáng hậu nói trên? Nếu các cơn sang chấn tập thể sẽ diễn ra trước một quyết định rất đặc thù của thể chế toàn trị này, ai sẽ là người tối hậu chịu trách nhiệm trước hiến pháp và pháp luật về chỉ thị 20? Không phải ngẫu nhiên, cây bút Huy Đức, một blogger thành danh trên Facebook cá nhân, đã đưa ra kiến nghị khẩn cấp mà ông gọi là nên có cuộc họp ở cấp cao hơn Hà Nội quyết định phương án cho Hà Nội. Bài viết hơn 15.000 tương tác và 3.000 chia sẻ sau khoảng 8 giờ có đoạn. Phải đảm bảo quyền lực của quốc gia vẫn là thống nhất, phải cho thấy nhà nước pháp quyền vẫn đang tồn tại, hiến pháp và pháp luật vẫn đang hiệu lực. Ở bên ngoài, tờ Metro Times của Vương quốc Bỉ giật tít, Hà Nội biến thành nhà tù và bằng cách đối phó với Covid như thế này hôm 3 tháng 9, Nikkei Asia xếp Việt Nam đứng thứ 121 trên 121 về khả năng chống dịch. Năm 2020, chúng ta đã dùng những tập đoàn quân tinh nhuệ nhất để tấn công mấy trăm du kích quân F0 và rất sớm khải hoàng rồi trong một thời gian khá dài tự rung đùi tán thưởng blogger Lê Việt An. Trong một bình luận từ những ngày làn sóng thứ tư của đại dịch chớm xuất hiện đã lên tiếng cảnh báo chủ trương chính trị là thống soái trong chống dịch sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh ngay cách đây mấy tháng về hai sai lầm có thể dẫn đến thảm họa trong chống dịch mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự và khoa học. Xin được nhắc lại. Thứ nhất, quy luật của dịch tễ học về cơ bản khác xa quy luật của đánh giặc, tức là quy luật chiến tranh, riêng đối với các biến thể của virus Vũ Hán. Các nhà dịch tễ học hầu như đều thống nhất với nhau một nhận định, có rất nhiều điều chưa thể biết hết về con virus này. Thứ hai, quy luật chiến tranh lại càng khác xa với quy luật thời bình. Trong thời bình, làm ăn kinh tế, bao giờ doanh nghiệp cũng phải tính đến chi phí cơ hội, opportunity cost. Vì vậy, không thể hô hào chống dịch như chống giặc. Đây vốn là khái niệm chìa khóa trong kinh tế học chi phí cơ hội. Dựa trên cơ sở là nguồn lực khan hiếm nên buộc giới kinh doanh phải thực hiện sự lựa chọn. Dịch bệnh có quy luật riêng. Khi đánh giặc ta có thể đốt cháy cả dãy Trường Sơn, hy sinh sức người và sức của để giành độc lập. Nhưng khi phòng chống dịch, các chuyên gia lại phải đặt sinh mệnh con người lên trên hết. Chỉ thị 20 lần này liệu có phải sẽ là sai lầm nghiêm trọng thứ ba? Bởi vì nếu thực hiện điều khoản giao cho công an thành phố duyệt giấy đi đường thì rõ ràng Hà Nội sẽ là một trại tù khổng lồ, công an là những cai ngục chuyên nghiệp và người dân thủ đô là những phạm nhân bất đắc dĩ. Cảnh báo dịch bệnh nhân quốc khánh, lãnh đạo vẫn tập trung đông người. Sáng ngày 1 tháng 9, dàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam tổ chức sự kiện Viếng Lăng Hồ Chí Minh. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Người dân được yêu cầu không được ra đường nếu không thực sự cần thiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng cùng ngày, lãnh đạo chính quyền thành phố cũng tập trung làm lễ dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng – Thành phố Hồ Chí Minh hiện là thành phố có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất cả nước với hơn 221.000 ca, chiếm gần một nửa số ca nhiễm trong nước. Thành phố đông dân nhất Việt Nam cũng đang thực hiện gia tăng giãn cách với nhiều quy định nghiêm ngặt, cấm người dân ra đường từ ngày 23 tháng 8. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 31 tháng 8 đã gửi công điện khẩn tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Ông Chính cảnh báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Theo công điện, người đứng đầu chính phủ yêu cầu việc siết chặt kiểm soát virus kinh nghiệm từ ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua khi Việt Nam để người dân thoải mái đi du lịch các nơi tập trung đông người mà không có các biện pháp đề phòng dịch bệnh. Trước đó, vào tháng 5,